trăng Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với bài học Vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cái cách chúng ta có thể giao tiếp với con Đặc biệt con cái của chúng ta đang trong độ tuổi dậy thì hoặc con cái của chúng ta đã lớn Vậy để giao tiếp với con thì chúng ta cần phải lưu ý đặc biệt những người làm bố làm mẹ khi số con đang trong độ tuổi tiền dậy thì và dậy thì con trong giai đoạn này cái tâm lý cái sinh lý của con thay đổi và cái hoạt động chính của con không chỉ là hoạt động học mà đó là hoạt động gắn kết bạn bè mối quan hệ bạn bè vô cùng quan trọng trong cái giai đoạn này vì nếu các anh chị quan sát kỹ thì rất nhiều đứa trẻ trong giai đoạn này coi bạn bè còn hơn cả bố hơn cả mẹ mình vậy thì chúng ta phải làm gì đó là chúng ta cần phải thay đổi về tâm thế chúng ta chuyển từ tâm thế một người làm bố làm mẹ áp đặt lên con cái chúng ta chuyển sang tâm thế làm bạn với con để lắng nghe và thấu hiểu con chúng ta làm bạn ở đây không có nghĩa là ngang bằng bằng vai phải vế với con để con cưỡi lên đầu lên cổ mình mà chúng ta ở đây làm bạn là chúng ta lắng nghe thấu hiểu con hoặc cho con một người bạn để được chia sẻ và chúng ta lắng nghe con từ đó chúng ta có thể hỗ trợ và giúp con gặp những cái khó khăn trong cái thời kỳ thay đổi về tâm lý sinh lý và để việc giao tiếp với con được hiệu quả thì có năm nguyên tắc trong giao tiếp với con nguyên tắc đầu tiên trong một tình bạn hay bất cứ mối quan hệ gì để được cái sự giao tiếp tốt thì chúng ta cần phải tôn trọng đối phương của mình và con cái của chúng ta cũng vậy chúng ta cần phải tôn trọng tôn trọng những cái chuẩn mực tôn trọng ở đây đó là chúng ta cư xử cho đúng mực chúng ta không xâm phạm vào cái quyền riêng tư của con và đặc biệt chúng ta cần quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của con như thế nào và nguyên tắc số 2 lắng nghe ở đây đó là sự tập trung chứ không phải khi mà con cái chia sẻ cho chúng ta chúng ta mải làm cái này mải làm cái kia thì thật sự chúng ta không phải lắng nghe hoặc khi mà con cái đưa ra ý kiến chưa gì chúng ta đã nhảy vào để chúng ta đưa ra những cái quan điểm cá nhân đó không phải là lắng nghe lắng nghe là chúng ta tôn trọng những thứ gì chúng ta tôn trọng những cái gì mà đứa trẻ muốn nói đứa trẻ muốn thể hiện ra còn việc đó là đúng là sai thì chúng ta từ từ và khéo léo để chúng ta gợi mở dẫn dắt con cho đúng chứ chúng ta không vội vàng để chỉ trích con và một cái thái độ vô cùng quan trọng là chúng ta thể hiện sự chân thành khi mà chúng ta lắng nghe con chứ không phải là một sự lắng nghe mang tính hời hợt mang tính có lệ điều đó không hiệu quả trong giao tiếp nguyên tắc số 3 Thank you thấu hiểu ở đây là thấu hiểu những cái khó khăn về mặt thay đổi cơ thể của con về mặt tâm lý của con sự thay đổi của con như thế nào mình phải hiểu được vì thấu hiểu không chỉ đó là những cái sở thích không chỉ đó là những cái sở trường mà ngay cả những cái sở đoản hay những cái sở ghét của con nữa và đặc biệt bạn phải thấu hiểu được cái thế giới nội tâm của con nguyên tắc số 4 chia sẻ ở đây đó là con chia sẻ với mình và mình chia sẻ với con chia sẻ là sự đồng cảm sự cảm thông là sự san sẻ bằng những hành động lời nói cử chỉ hay đó là những ánh mắt thể hiện sự quan tâm thể hiện sự chia sẻ khi chúng ta giúp con có cái thói quen chia sẻ thì khi mà con gặp khó khăn khi mà con lớn lên con sẽ dễ dàng chia sẻ với mình chứ đừng khi mà chúng ta không có cái thói quen chia sẻ với con mà con không có thói quen chia sẻ với chúng ta đặc biệt khi con gặp phải những cái tình huống đó là con yêu đương và lựa chọn công việc mọi thứ thì con không thể chia sẻ được với mình tại vì con không có cái thói quen chia sẻ với bố mẹ thì muốn con chia sẻ với mình thì mình phải tập cách đó là chúng ta học cách chia sẻ với con một gợi ý con chia sẻ với mình nguyên tắc cuối cùng cũng rất quan trọng ta động viên khích lệ con cái chúng ta tạo động lực cho con cái để con cảm thấy hăng hái nhiệt tình trong cái việc hoàn thành công việc hay nhiệm vụ hay là học tập của con để con đạt được những cái kết quả cao hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống và vừa rồi đó là những cái nguyên tắc để chúng ta có thể giao tiếp với con cái và đặc biệt chúng ta cần phải thay đổi tâm thế từ làm cha mẹ sang làm bạn với con để lắng nghe để thấu hiểu để tôn trọng để chia sẻ để động viên con khi chúng ta thực hiện tốt năm cái nguyên tắc và một cái tâm thế thì việc giao tiếp của anh chị và con cái trở nên đơn giản giống như việc giao tiếp với con như lúc con còn nhỏ vậy. Tôi tin rằng các anh chị sẽ giao tiếp với con một cách dễ dàng khi các anh chị thực hành đó là thay đổi tâm thế thực hiện năm nguyên tắc trong giao tiếp với con cái thì chắc chắn đảm bảo sự giao tiếp giữa cha mẹ và con cái trở nên dễ dàng và sự kết nối càng ngày càng khăng khít hơn và các bạn sẽ cảm nhận được tình yêu anh chị đối với các bạn cảm ơn tất cả các anh chị